Địa ốc Firestar xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn Trong video lần này, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý cô chú, anh chị và các bạn một số sản phẩm nhà đất nổi bật trong tháng 10 năm 2022 Sản phẩm đất khu Ananda phường 8 thành phố Đà Lạt giá 14,6 tỷ đồng, diện tích 292 m2, sổ xây dựng riêng, đường ô tô 5 m, hướng tây bắc, cách chợ Đà Lạt 3 km, cách trục đường chính phủ Đồng Thiên Vương 200 m. Khu dân cư an ninh cao, đầy đủ tiện ích, thích hợp để định cư, nghỉ dưỡng, đầu tư, kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Sản phẩm nhà Trịnh Hoài Đức phường 11 thành phố Đà Lạt giá 4,6 tỷ đồng, diện tích 75 m2, kết cấu bao gồm một trệt 2 lầu, một phòng khách, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh sinh, một phòng bếp, sổ xây dựng riêng, đường ô tô 4m, hướng Bắc, cách chợ Đà Lạt 7 km, cách đường Trịnh Hoài Đức 50m. Khu dân cư yên tĩnh, đầy đủ tiện ích, thích hợp để định cư hoặc đầu tư. Sản phẩm đất liên khu A6 13 khu quy hoạch DC số 5, An Sơn, phường 4, thành phố Đà Lạt, giá 5 tỷ đồng, diện tích 50m2, sổ xây dựng riêng, đường ô tô hướng Tây Bắc, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 4 km, gần cây xăng, trường học, đầy đủ tiện ích, khu dân cư yên tĩnh, thích hợp để định cư hoặc nghỉ dưỡng. Sản phẩm nhà khu Anada phường 8, thành phố Đà Lạt, giá 10,9 tỷ đồng, diện tích 72 m2, kết cấu bao gồm một trệt, hai lầu, một phòng khách, 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, một phòng bếp, sổ xây dựng riêng, đường ô tô 5 m, hướng Tây Nam, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 1,5 km, cách trục đường chính Phù Đồng Thiên Vương 100 m, nằm trong khu vực dân cư yên tĩnh, đầy đủ tiện ích, thích hợp đầu tư, định cư, kinh doanh. Địa ốc Firestar xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin của sản phẩm xuất hiện trong video, vui lòng liên hệ hotline 0937 055 333. Xin chân thành cảm ơn.